Việc bắt bớ người dân buộc họ phải xét nghiệm bộ kit test của công ty Việt Á là một hành động bất nhân cần phải bị trừng trị thích đáng. Bị cách ly, không việc làm, tiền thì cạn và bệnh, bệnh dịch thì bổ vây nhưng liên minh giữa Việt Á và chính quyền vẫn không buông thà Người dân bị cưỡng bức mua, cưỡng bức xét nghiệm và tất nhiên những đồng tiền ít ỏi trong túi người dân cũng bị liên minh này cưỡng chiếm để làm giàu. Tội này của Bộ Y tế mà không được xem xét xử thì người dân không còn biết tin tưởng vào ai nữa. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long. Tại kỳ họp lần thứ 13 diễn ra từ ngày 28 đến 31 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có kết luận ông Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng nhiều lãnh đạo khác đã có trách nhiệm liên quan trong việc sai phạm công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Đây là tội rất lớn chứ không phải là những sai sót nhỏ Việc cấu kết này là có hệ thống, từ doanh nghiệp cho đến Bộ Y tế, rồi Bộ Khoa học và Công nghệ và cả quân đội nữa. Nhưng chế độ này, việc làm ăn, cấu kết theo dạng lợi ích nhóm như thế đã diễn ra từ rất nhiều năm nay, gây ra oan khiên cho người dân thường không biết bao nhiêu mà kể xiết. Chính Đảng Cộng sản cũng thừa nhận là lợi ích nhóm đang hoành hành ở đất nước này. Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước chăm lo sức khỏe cho nhân dân nhưng thực tế thì không hẳn như vậy. Lợi ích nhóm trong ngành này cũng đáng ngại như rất nhiều ngành khác, chứ không hề trong sạch gì. Từ lợi ích nhóm tới sinh ra những sai phạm ở các cấp lãnh đạo khác nhau. Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Thanh Long chính là ông Vũ Đức Đàm và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, đều là những nhân vật tai tiếng. Thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm bộ trưởng, bà đã để xảy ra rất nhiều tiêu cực, trong đó phải kể đến là tiêu cực buôn tân dực giả của công ty Việt Nam Pharma, của vaccine trẻ em và có rất nhiều tiêu cực khác. Thời đó, thế lực bà Tiến rất mạnh. Ở đại hội lần thứ 12, bà Tiến đã rất ủy viên Trung ương Đảng, nhưng vẫn giữ chức Bộ trưởng đến hết nhiệm kỳ. Theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cấp hàm Bộ trưởng phải là ủy viên Trung ương Đảng, nhưng bà Tiến lại ngoại lệ. Điều này cho thấy trong Bộ Y tế đã có bàn tay quyền lực ẩn sau nâng đỡ. Đây là hình ảnh tiền nhiệm của ông Nguyễn Thanh Long là bà Nguyễn Kim Tiến cũng sai phạm rất lớn. Đến thời ông Nguyễn Thanh Long, dường như ông ta không có thiện chí làm tốt hơn người tiền nhiệm. Chỉ mới làm bộ trưởng chưa được một năm, ông lại liên kết với công ty Việt Á, với Bộ Khoa học Công nghệ và bên quân đội, đánh quả kiếm lời trên sự khốn cùng túng quẫn của người dân cả nước. Họ đã trục lợi người dân trong lúc thiên tai là tội không thể dung thứ. Tuy nhiên, với ông Nguyễn Thành Long thì có bị trừng trị hay không thì phải còn phải chờ tiếp. Chờ hội nghị Trung ương lần thứ 5 sẽ ra quyết định. Cũng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế bị quy kết là thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý lãnh đạo, chỉ đạo và thiếu kiểm tra để một số lãnh đạo, bộ và đơn vị vi phạm nghiêm trọng và đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát, cấp phép, cấp số ghi diêu lưu hạt hành, hiệp thương giá và mua sắm bộ xét nghiệm COVID của công ty Việt Á Câu hỏi đặt ra là bao giờ thì ông Nguyễn Thành Long phải trả giá cho những gì ông đã gây ra? Nhiều người cũng đang kỳ vọng vào Hội nghị Trung ương năm sắp tới sẽ diễn ra tại Hà Nội. Theo một số nguồn tin cho biết, thì tại hội nghị này, Trung ương Đảng có bàn về một số vị trí nhân sự cấp cao và bàn về mức kỷ luật dành cho những quan chức đã sai phạm được báo chí nêu tên trong những ngày gần đây. Hội nghị Trung ương lần thứ 5 được chuẩn bị khá lâu từ tháng 8 năm ngoái Điều này đủ cho thấy tầm quan trọng của nó. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là nhân vật quan trọng nhất tại hội nghị vì đơn giản quyền lực của ông hiện nay mạnh nhất và ông đang theo đuổi việc đốt lò đến cùng. Nếu làm nửa vời thì tên tuổi của ông Trọng sẽ là nỗi thất vọng cho rất nhiều người dân. Và lại, ông Trọng đã quá già nên ông cũng không muốn cuốn theo những trò lấu đá giành quyền lợi kinh tế về phía mình. Đây là hình ảnh Hội nghị Trung ương 5 đang được chuẩn bị rất sớm nhiều người hy vọng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đại phẫu các vị trí đầy tai tiếng. Liên quan đến đại án nâng khống giá bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án tại công ty Việt Á, khởi tố bắt giữ tới 25 người. Trong đó có 3 vụ trưởng và 6 giám đốc CDC các tỉnh với các tội danh như lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, rồi để vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, nhận hối lộ, vân vân và đã là đại án mà không đưa ra nhân vật cao nhất để xử lý thích đáng thì đấy là thất bại. Ông Nguyễn Phú Trọng với quyền lực cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam và đây là cơ hội ông tạo thêm tiếng vàng. Và nếu để Nguyễn thanh Long thoát tội thì có lẽ người dân không còn tin tưởng vào ông nữa. Cũng vì vậy mà ông Trọng sẽ mạnh tay và vì thế số phận của ông Bộ trưởng Bộ Y tế không được sáng sủa cho lắm. Có nguy cơ là sau hội nghị trung ương lần thứ 5 thì ông sẽ bị phế truất. Và điều đó sẽ là một thảm họa cho một quan chức đang có vị trí béo bở trong Đảng Cộng sản Việt Nam.